Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021, tức ngày 28 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Dần, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Dần hôm nay là Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. Một, Tử vi tuổi Tý. Chính ấn mang đến cho người tuổi Tý một ngày suôn sẻ, hanh thông để dành thêm thời gian vào việc phát triển sự nghiệp, bạn cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người trong ngày này. Bên cạnh đó, bạn có thể nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay. Chính sự thông minh, nhanh nhẹn nhưng không ham danh lợi của bạn đã ghi điểm trong mắt người khác. Ngũ hành tương sinh cho thấy mối quan hệ giữa những chú chuột và gia đình rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Nhờ vậy mà nửa kia cảm thấy mình được tôn trọng và yêu thương, gia đạo an yên, giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. hai Tử vi tuổi sửu. Chính tài nâng đỡ mang đến rất nhiều tin mừng về đường tài lộc của người tuổi sửu. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu nhận thấy có những cơ hội tốt thì cố gắng dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng bỏ qua. Thế nhưng, bên cạnh đó, bạn nên tránh tiêu xài hoang phí để có một khoản tài chính đảm bảo dùng trong các trường hợp cấp bách mà không cần phải cuống quýt không biết xoay sở ở đâu. Việc đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định. Mộc Khắc Thổ dự báo những khúc mắc trong tình cảm lứa đôi ngày càng gay gắt. Chính vì cả hai luôn giữ trong lòng những thắc mắc, hoài nghi, buồn bực, ấm ức, nên mối quan hệ luôn ngập tràn vấn đề. Nếu có gì nên thẳng thắn trò chuyện với nhau là hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Cái tính cố chấp, ngang bướng của người tuổi dần do chịu tác động của tỷ kiến đang khiến bản mệnh không ít rắc rối trong hôm nay. Nếu cứ tiếp tục một mình một ý như vậy, có thể bạn sẽ tự tay chặn đứng đường công danh của mình. Bản mệnh cần tỏ rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Đôi khi người ngoài cuộc lại có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc, bạn vẫn cần những người ngoài cuộc cho mình ý kiến khách quan nhất. Ngoài ra, mộc khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lịch làm việc căng thẳng. Bản mệnh có thể sẽ dễ mắc phải các bệnh về gan, nên nghỉ ngơi, chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão cần đề phòng họa phá tài rình rập khi mà hung thần kiếp tài sẽ xuất hiện trong đường tài lộc của bản mệnh thứ ba này.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 Với những chú rồng đi theo nghiệp văn phòng làm công ăn lương, thì vận trình có đôi chút khác biệt, song về cơ bản thì tài vận đang khởi sắc, tiền bạc không còn quá eo hẹp. Bản mệnh có thêm nghề tay trái cho mình nên, cũng giúp cho đời sống bớt phần nào khó khăn khi chỉ trông chờ vào lương thưởng. Ngũ hành tương xung lại khiến cho vận tình duyên đang đi xuống, người độc thân vẫn đang trần trừ không biết trái tim mình hướng về đâu. Còn người đã có đôi thì gặp phải khúc mắc trong chuyện gia đình, hai người tranh cãi bất đồng cũng bởi không tìm thấy tiếng nói chung, Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, Tý, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Dần tỵ tương hại, cho thấy người tuổi tỵ có thể gặp phải những chuyện không hay trong ngày hôm nay, vì cục diện này gây ra. Nhiều chuyện thị phi cùng ập tới, bản mệnh không hiểu tại sao vận xui cứ đeo bám mình không dứt. Trong lúc bản mệnh còn đang hoang mang, ngỡ ngàng thì kẻ tiểu nhân đã nhân cơ hội này, để hạ thấp uy tín của những chú rắn, đây có thể sẽ là ngày xui xẻo của con giáp này khi không làm gì, cũng vướng tai họa từ trên trời rơi xuống. Mộc sinh hỏa, hôm nay đường tình duyên vượng sắc, người độc thân có nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa cho riêng mình. Đôi khi hạnh phúc ở ngay trước mắt chứ chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chỉ là thường ngày bạn không chú ý đến mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Cục diện tam hợp mang đến cho người tuổi ngọ một ngày thứ ba làm việc gì cũng hanh thông. Bản mệnh có lợi thế nằm ở sức trẻ, năng động, có chí tiến thủ lại có cơ hội và may mắn nên giành được nhiều thành công hơn. Nhờ vậy mà cả ngày tâm trạng luôn tươi vui rộn rã, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chuyện tình cảm trong ngày nhờ cát khí nên cũng có tiến triển hết sức thuận lợi. Các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn, mối quan hệ tràn đầy những điều ngọt ngào sau những lần cãi vã. Đó là bởi cả hai luôn biết mỗi người nhường nhau một chút,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 Chính tài mang đến cho người tuổi mùi tin vui về tài lộc trong ngày thứ ba này. Thu nhập ổn định là điều mà những chú dê thấy may mắn, an tâm khi không phải lo lắng về những vấn đề tài chính, yên ổn làm điều mình muốn. Điều bạn cần làm lúc này là phải chủ động, tự tin, đôn đào kiếm tiền hơn nữa thì mới duy trì được vận may này. Nếu sớm bằng lòng với hiện tại thì vận may nào cũng qua sớm thôi, tiền có như núi cũng có ngày tiêu hết. Ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân khiến tình cảm khúc mắc, gia đình bất hòa. Lúc này là thời điểm bạn phải quan tâm tới các thành viên, kết nối gia đình để vượt qua sóng gió. Mâu thuẫn nên cởi không nên thắt, gia đình nên hợp không nên tan. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Dần thân tương xung, cảnh báo những vận hạn mà người tuổi thân có thể gặp phải trong đường tình cảm ngày này. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn, nếu không nhanh chóng hòa giải mà gặp phải sự chọc phá của kẻ thứ ba thì có thể, phần thua sẽ thuộc về chính bản mệnh. Người độc thân vẫn luôn muốn tìm kiếm một người mang lại cho mình cảm giác an toàn, là bến bờ để mỗi khi ngoài kia rồng gió có nơi để trở về. Song dường như bạn đang đòi hỏi ở đối phương, mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình. Lại thêm tai họa do ảnh hưởng của thiên quan, gây ra khiến cho công việc của những chú khỉ gặp phải những trở ngại nhất định kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ném đá sau lưng, phá hoại cơ hội thăng tiến của mệnh chủ, khiến cho công sức làm lụng bao lâu của bạn có thể đổ bể chỉ trong chớp mắt. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Chính quan đến bên con giáp tuổi dậu ngày hôm nay, và bảo trợ cho vận trình công danh của bản mệnh. Nhờ thế mà bạn giữ được bình tĩnh trong công việc và tìm thấy niềm vui, niềm đam mê khi theo đuổi những thứ mà mình yêu thích. Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù cho có vấp phải bao nhiêu khúc mắc. Điều này được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng tiến trong thời gian tới của con giáp này rất khả quan, thậm chí có thể nói là khá cao nữa. Kim mộc xung khắc khiến vận trình tình cảm của những chú gà có phần xa sút. Bạn luôn hết mình vì người ấy, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để đem lại niềm vui cho người mình yêu, nhưng dường như người ấy chỉ có thói quen nhận mà không trao đi, khiến bạn không tránh được những thời điểm chạnh lòng và tổn thương. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Dần tuất bán hợp cho thấy người tuổi tuất đang có vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ. Đào hoa phơi phới, niềm hạnh phúc tươi vui hiện rõ trên khuôn mặt bạn. Người có đôi hạnh phúc càng thêm nồng thắm, người cô đơn có cơ hội đón nhận tình yêu, sớm tìm được một nửa cho riêng mình. Thiên tài cũng nâng đỡ khá nhiều vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày hôm nay. Những tài lẻ của bạn tưởng chừng chỉ để chơi chơi, nào ngờ tới thời điểm này nó lại trở thành nghề tay trái, giúp bạn tăng thêm thu nhập cho mình một cách dễ dàng mà vẫn được sống với đam mê. Trong tháng này, vị trí thay thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Tương phá xuất hiện khiến cho quan hệ tình cảm của người tuổi hợi không được yên ổn. Gia đình lục đục, hai vợ chồng thiếu sự bao dung cho nhau nên dễ dàng khiến cho đối phương tổn thương bởi những cảm xúc khó kiểm soát của mình. Chuyện tình cảm rối ren khiến tinh thần của con giáp này xuống dốc, làm gì cũng thấy trúc chắc, bất thuận. Càng như thế, bạn càng khó tìm ra định hướng phát triển sự nghiệp cho mình. Nếu có thể, hãy sắp xếp thời gian đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đầu óc bạn sẽ thêm phần minh mẫn và thư thái. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng. Sự che chở của thiên ấn trong hôm nay sẽ giúp cho con giáp này có thêm cơ hội để tháo gỡ những khó khăn mình đang gặp phải trên con đường công danh sự nghiệp.